Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021, tức ngày 25 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Dậu tư phá, người tuổi Tý gặp phải nhiều trắc trở trong vận trình tình cảm. Mặc dù con giáp này muốn bảo vệ người mình yêu nhưng lực bất tòng tâm, không biết làm thế nào để gánh đỡ trước sóng gió bất ngờ. Không những thế, mâu thuẫn với gia đình của bản mệnh cũng tăng tiến khi mà sự cản trở đến từ phía chính người thân. Tuổi Tý không thể hiểu tại sao đôi bên đều là người mình yêu thương mà không thể sống hòa thuận với nhau. Con giáp này cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Thiên ấn báo với bản mệnh là hãy cố gắng để phát huy năng lực tiềm ẩn của mình. Đây là thời điểm then chốt để con giáp này nổi bật lên hẳn trong số những đồng nghiệp đang làm việc cùng. Đừng ngại thay đổi bởi thay đổi có thể giúp chúng ta đạt được thành công. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Cục diện sửu dậu bán hợp báo tin vui về đường tình duyên cho người tuổi sửu. Con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần để đón đào hoa rực rỡ, mối quan hệ tình cảm nhanh chóng. Nhờ thế mà người độc thân có thể tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp với mình. Thiên tài góp thêm điểm vui khi tài lộc un un kéo về nhà, bản mệnh chẳng còn nỗi lo thiếu tiền thiếu bạc nữa nhé. Nghề tay trái sẽ giúp tuổi sửu có thêm thu nhập ngoài luồng, thoải mái chi tiêu hơn trước. May mắn bao trùm, con giáp này dễ dàng tìm được cơ hội kiếm tiền, nhưng nếu không chăm chỉ, kiên trì thì e rằng dù có cơ hội cũng chẳng ích gì. Trong ngày nếu bản mệnh có việc cần xuất hành, đi lại thì nên thận trọng, nếu có thể hãy chờ đến một thời điểm khác để tiến hành thì sẽ thuận lợi hơn, phòng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Cũng may cát tinh ở bên che chở nên con giáp này nếu có vấn đề cũng sẽ được giảm nhẹ hơn.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 Cục diện tương xung ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình tình cảm của tuổi mão, con giáp này không kiểm soát được cảm xúc nên dễ hành động bốc đồng, bản mệnh khiến cho đối phương cảm thấy hoang mang vì không biết bản chất thực sự của mình là gì. Những xung đột bắt đầu từ rất bé nhưng lại có sức công phá lớn khi mà con giáp này không biết cách xử lý vấn đề ngay từ lúc mới bắt đầu. Nó như ung nhọt lâu ngày khiến cho mối quan hệ dần dần đi đến điểm kết thúc. Mối quan hệ giữa người tuổi mão và gia đình cũng không được hài hòa như ý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 Tuổi thìn được lục hợp quý nhân che chở nên vận trình tình duyên diễn ra êm đẹp, con giáp này sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thương. Những cãi vã giận hơn trước đó dần tan biến, người ấy hiểu và thông cảm cho những nỗi khổ tâm mà bản mệnh phải gánh chịu trước đó. Dù không muốn vạch trần những khó khăn hiện tại của mình, nhưng để tránh tình trạng mâu thuẫn vô lý thì con giáp này nên hạ bớt cái tôi của mình xuống nhé chính tài xuất hiện đảm bảo thu nhập trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ làm việc sẽ giúp người tuổi thìn được tọa nguyện những mong muốn. Vận may sẽ không ngừng đến với con giáp này, bản mệnh biết nhìn trước nhìn sau, tầm nhìn sâu rộng, nếu theo nghiệp kinh doanh thì tốt vô cùng, chuyện hợp tác làm ăn khá tốt, tuổi thìn biết cách nhìn người, chọn cho mình đối tác làm ăn phù hợp và đáng tin cậy. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tỵ Tuổi tỵ trong ngày đón tam hợp cục chị ghé thăm nên đường tình duyên vô cùng khởi sắc. Các cặp vợ chồng thoải mái tận hưởng cảm giác có được người yêu thương ở bên mà không phải chịu bất cứ sức ép nào. Tình yêu rực sáng mang về nhiều niềm vui cho người độc thân. Thương quan nhắc nhở con giáp này không nên bỏ bê công việc vì chuyện cá nhân. Nếu người tuổi tỵ không nhanh chóng chấn chỉnh thái độ làm việc của mình thì chắc chắn bạn sẽ chịu sự khiển trách của cấp trên đó. Đừng để những thú vui nhất thời khiến mình phải hối hận về sau.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 Thực thần che chở đường tài lộc của tuổi ngọ cực kỳ lý tưởng khi mà chuyện làm ăn kinh doanh trở nên phát đạt vô cùng. Con giáp này nhanh chóng đón đầu xu hướng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng. Bản mệnh không mất nhiều thời gian để đưa ra các quyết định. Cũng chính nhờ sự nhanh nhạy dứt khoát đó mà con giáp này chớp được nhiều cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà chẳng ngớt.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 thổi sinh xuất cho Kim, chưa chắc những gì người tuổi mùi nghĩ là tốt với mình thì đã tốt cho người khác. Đừng làm mối quan hệ tình cảm bị sứt mẻ chỉ vì thói suy nghĩ áp đặt khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu với lòng tốt của mình. Bản mệnh hãy dành thời gian để lập kế hoạch cho mình, chuyên nghiệp hơn trong công việc. Trước tiên là đứng đắn ở vẻ ngoài, chọn trang phục phù hợp với phong cách công sở. Nhưng có giáp này nên chọn những thứ quan trọng nhất với mình chứ không nên tiêu xài vào những thứ không cần thiết.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 đừng quá khắt khe với bản thân cũng như với đối phương. Chỉ cần có sự rung động giữa hai người đã là tiền đề tốt đẹp để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Nếu người tuổi thân không chịu bắt đầu thì sao có thể có được thứ mình muốn? Vợ chồng đồng sức đồng lòng thì tắt biển đông cũng cạn. Bản mệnh thấy được cái tốt của nửa kia, không còn suy nghĩ viển vông nữa chính quan đảm bảo về những thành công trong công việc sẽ sớm đến với con giáp này nếu như biết chịu trách nhiệm với công việc mình đang làm. Cấp trên chẳng phủ nhận công lao đâu,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 Tuổi dậu đang gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý, dậu dậu tự hình, chính con giáp này cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn bực dù những vấn đề không quá lớn, bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên nổi nóng vô cớ với người mình yêu, mối quan hệ cũng vì thế mà rơi vào khủng hoảng vì đối phương không thể chịu nổi sự thất thường nơi bạn thiên quan cảnh báo nguy cơ gặp phải kẻ tiểu nhân lừa gạt, phá hoại công việc của con giáp này.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 những mệt mỏi chất chồng theo ngày tháng có thể khiến người ấy muốn sụp đổ, nhưng con giáp này là người ở bên lại chẳng hề hay biết chút nào, khiến cho đối phương cảm thấy chán nản, thất vọng vì không được quan tâm đúng mức. Tuổi Tuất cần phải quan tâm chăm sóc nửa kia của mình chu đáo hơn nhé. Chính tài giúp cho các vấn đề liên quan đến tiền bạc của bản mệnh được giải tỏa, may mắn kéo đến nên kiếm tiền khá dễ dàng. Con giáp này có thu nhập ổn định từ công việc chính, chỉ cần không tiêu xài phung phí quá mức là hoàn toàn có thể đảm bảo được cuộc sống của mình.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 công sức bỏ ra không hề ít mà thành quả thu về cũng không nhỏ. Nhờ thế mà con sắp này đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng. Trong ngày ngũ hành tương sinh cũng sẽ giúp cho những trái tim yêu xích lại gần bên nhau hơn. Người tuổi hợi có thể đảm bảo được cuộc sống hiện tại của mình ổn định, không có nhiều chuyện phải lo lắng. Người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, cứ ngỡ chỉ là duyên bèo nước nhưng lại có cơ hội đến với nhau